phụ nữ có tướng giàu sang phú quý, vạn người mê trăm người muốn. Người phụ nữ có phúc đức, có tâm tốt hiền lành. Phụ nữ có tướng giàu sang phú quý hay không thì chỉ cần nhìn qua khuôn mặt, tướng mặt, các bộ phận khác trên cơ thể thì sẽ biết được ngay. Đây là mẫu phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng khao khát muốn lấy làm vợ của mình. Đằng sau một người đàn ông thành đạt là bóng dáng của một người phụ nữ hiền đức, giàu sang, phú quý. Chính vì vậy, mà bất kỳ người đàn ông nào cũng luôn muốn cưới được một người phụ nữ như vậy. Phụ nữ có tướng giàu sang phú quý luôn là mẫu phụ nữ, mà rất nhiều cách mày râu sang tìm và luôn khao khát cưới được một người vợ như vậy. Hôm nay, mình xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết để giúp bạn có cách nhìn tướng mặt về người phụ nữ chính xác. 1. Phụ nữ có tâm và phúc đức luôn có tướng giàu sang. Phụ nữ có phúc đức tốt và nhân hậu luôn hiện rõ không chỉ trên khuôn mặt của người đó mà còn có các đặc trưng các bộ phận trên cơ thể của người đó. Đó là các đặc điểm dấu hiệu nhận biết phụ nữ có tướng giàu sang phú quý. Những người khoan hậu, khoáng đạt, đa phần mắt thanh mày tú, khuôn mặt tròn đầy, phúc hậu. Người phụ nữ càng đẹp và phúc hậu phúc đức càng lớn thì khuôn mặt của người đó rất xinh đẹp, ánh mắt rất sáng, khuôn mặt đều đặn, vầng trán cao. Chỉ cần nhìn qua là ai ai cũng thích cũng mê, ai ai cũng khẳng định đây là người phụ nữ có tướng giàu sang phú quý, phúc báo lớn hay nhỏ của bản thân mỗi người phụ nữ thường thường sẽ được hiển lộ rõ nhất ở mỗi hành vi lời nói trong cuộc sống hàng ngày khi nói chuyện tiếp xúc với người phụ nữ có tu dưỡng người nghe có thể cảm nhận thấy rằng họ nói không nhiều lắm nhưng từng lời đều là trí tuệ từ ngữ không nhiều lắm nhưng mỗi từ đều tựa như châu ngọc Hai, Phụ nữ có tướng giàu sang phú quý có khuôn mặt cân xứng và tráng cao. Khuôn mặt phụ nữ đều đặn cân xứng là người có tướng phú quý giàu sang, đây là nét rất cơ bản để nhận ra phụ nữ có tướng giàu sang phú quý. Không phải ngẫu nhiên mà người phụ nữ có được những đặc điểm này. Nó phải xuất phát từ tâm con người và từ sự phúc đức của người đó. Theo nhân tướng học, những ai may mắn sở hữu khuôn mặt cân xứng được xem là người có tướng phú quý, dễ gặp may mắn trong công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, những phụ nữ sở hữu vận trán cao là biểu hiện sự may mắn do trời định, nên những ai may mắn sở hữu vận trán hơi cong tròn và cao là người dễ thành công trong sự nghiệp và giàu có. Phụ nữ có tướng giàu sang phú quý luôn có vầng trán cao là cho thấy người phụ nữ đó sẽ sớm ổn định sự nghiệp, thậm chí còn là người có quyền thế trong xã hội. 3. Má lúng đồng tiền có bờ vai rộng và giái tai to. Những phụ nữ có giái tai to là những phụ nữ có tướng giàu sang phú quý. Đây là một đặc điểm rất quan trọng và rất đúng mà hầu hết nhân tướng học đều đề cập. Phúc lộc trong đời người thường được thể hiện rõ nhất trên giái tay của người đó. Giái tay dày, đây là người biết lắng nghe, sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác để tiến bộ hơn, nên tương lai của người này khá sáng lạng, giái tai to và hơi xệ xuống, thì đây chính là tướng tài phú quý vì người sở hữu tướng tài này, thường rất dư giả về tiền bạc. Má lúng đồng tiền cũng thế, phụ nữ có má lúng đồng tiền là đặc điểm của những phụ nữ có tướng giàu sang phú quý người qua đông dễ gần và họ rất có duyên. Trong tướng số, những phụ nữ có má lúng đồng tiền thường giàu sang, phú quý. Vận số của họ rất đẹp và hưởng phúc cả đời. Ngoài ra, phụ nữ có bờ vai rộng là người phụ nữ có khí chất, cá tính, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, người thân. Người này coi trọng chữ tính, nói là làm, nếu chưa được kết quả như ý muốn sẽ không chịu dừng lại. Lại có tính tình thật thà, tốt bụng đi đến đâu cũng được bạn bè yêu quý, tôn trọng. 4. Tướng mặt bề ngoài và đôi mắt sáng người của phụ nữ có tướng giàu sang phú quý. Theo nhân tướng học thì tướng mặt, vẻ bề ngoài trên khuôn mặt của phụ nữ có tướng giàu sang phú quý cũng thể hiện phụ nữ đó như thế nào, cũng như đôi mắt sáng long lanh của người phụ nữ đó. Đôi mắt to và sáng ngời của người phụ nữ luôn là điểm rất quan trọng của một người phụ nữ có tướng giàu sang phú quý đôi mắt sáng luôn chứa sức sống bên trong mắt tỏa ra và còn thể hiện cho sức khỏe tốt và sự thành công cho chủ nhân của nó, đem đến sự quý phái và phú quý giàu sang. Phụ nữ có tướng giàu sang phú quý thường xuyên ăn nói nhỏ nhẹ, không nói lời thô tháo, hơn nữa có thể thường vui vẻ khen ngợi người khác, thì có thể có hơi thở tựa như hoa lan, nói ra lời nói ngọt ngào dễ nghe, từ đó toát ra vẻ bên ngoài thân thiện và nhìn là có thiện cảm tướng mạo ngay. Phụ nữ có tướng giàu sang phú quý nhìn vẻ bề ngoài, nhìn cái tướng không kiêu ngạo, sẽ có được vẻ thành thật thuần khiết, cảm giác như có dòng suối chảy nhẹ nhàng trên núi. Luôn toát lên khuôn mặt hiền lành và rất dễ gần gũi thân thiện. Trên đây mình vừa giới thiệu đến bạn đọc phụ nữ có tướng giàu sang phú quý. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức, biết được nhân tướng học, nhìn mặt biết người và có cách nhìn nhận về con người đúng hơn. Chúc bạn thành công!